tym bardziej mamy dziś wkład. Gdzie bardziej Niech kanie Цікаві. М. М. Цікаві. Я вів. ganha um quadrinho. Você é. ganha com. Você ganha. tay mình gieo gieo gieo